sen hồng ma hư không ngứa lấy chi che người che người mà bao rông ngứa một đời danh nhân chi sơ bản thiện từng ngày đêm thao thức bất ba quán năm thế nhân phổ độ hiện về pháp đạo quang tìm về bến giác hồng đời người như mây khói sắc sắc không không đêm rông như kinh nguyện cầu những lời nhuộm màu những giọt đàn mưa rơi rơi hãy nghe tiếng đàn tiếng đàn mà mưa đêm mơ mà em che ân tình ân tình mà hoa sen nữa đời người như mây khói tìm về bên ta không nam mô a di đà phật đó hoa sen hồng sen hồng mà hư không ngờ lấy chi che người che người mà bao rông ơn một đời danh nhân chỉ sơ bản thiện từng ngày đến thao thức Phật ba quan năm thế nhân phổ đồ hiện về pháp đạo quang tìm về bên giác hồng đời người như mây khói sắc sắc không không đêm rông mịt mùng dưới mai tôn nghe như kinh nguyện cầu những lời nhuộm màu những giọt đàn mưa rơi rơi hãy nghe tiếng đàn tiếng đàn mà mưa đêm mơ Mai che ân tình ân tình mà hoa sen nở. đời người như mây khói tìm về bên xa không nam mô a di đà phật sen hồng sen hồng mà hư không ngứa lấy chi che người che người mà bao rông một đời danh nhân chi sơ bản thiền từng ngày đêm thao thức vẫn ba quán năm thế nhân phổ độ hiện về pháp đạo quang tìm về bến giác hồng đời người đêm không nghịt ngùng dưới mái tôn nghe như kinh nguyện cầu những lời nhuộm màu những giọt đàn mưa rơi rơi hãy nghe tiếng đàn tiếng đàn mà mưa đêm mơ mà em che ân tình ân tình mà hoa sen ngỡ mây khói tìm về bên xa không nam mô a di đà phật hãy nghe tiếng đàn tiếng đàn mà mưa đêm mưa mái che ân tình che tình mà hoa sen nở đời người như mây khói tìm về bên xa không nam mô a di đà phật đời người như mây khói tìm về biến xa không nam mô a di đà phật đời người như mây khói tìm về bên ra không nam mô a di đà phật đời người như mây khói tìm về bên xa không nam mô a di đà